Xin chào các bạn, tôi tên là Xuân Hiệp, sẽ đảm nhiệm vai ông Phong, một kiểm sát viên trong bộ phim Bam Seon Xin chào các bạn, mình tên là Ánh My, mình sẽ đảm nhiệm vai Bảo Nghi trong bộ phim Bam Seon Đây là bộ phim web drama hợp tác với Hàn Quốc. Mình mong các bạn sẽ đồng hành và ủng hộ bộ, bộ phim của, của chúng tôi, tôi nhé.